Gia TV256 xin mến chào quý vị Và trước hết thì TV256 muốn ờ, nhắc nhở quý vị cái câu mà ờ, từ ngàn xưa rồi TV thường nghe thấy ờ, Kiến nghĩa bất vi vô võng vạc giả Kiến nghĩa bất vi vô võng giả là khi mà mình thấy cái việc mà việc nghĩa đó việc đúng đó mà mình không làm đó thì mình không phải là là người anh hùng thì hôm nay đó quý vị thấy ở, ở, ở cái hình của cô Huệ Như đó à, ờ, TV256 gọi là chị Huệ Như những người đấu tranh trong nước thì TV thích gọi là bằng chữ chị chị Huệ Như vì những người đấu tranh trong nước ờ, có rất nhiều can đảm mình phải nói với vị thành ra mình gọi chị cũng là đúng đó dù là có nhỏ tuổi hơn TV 256 nhưng mà mình mình phải tôn trọng tôn trọng họ vì họ rất là khí khái cô hội như này đó chị Huệ Như á chỉ nghe theo lời ông Nguyễn Phú Trọng ông Nguyễn Phú Trọng gọi là chống tham nhũng đó ông gọi là đốt lò ông chống tham nhũng từ cả chục năm nay rồi thì đó cổ nghe lời ông Nguyễn Phú Trọng cổ đi chỗ chống uh, bót bẩn bót bẩn ở Thăng Long nội bài đó thì mấy cái bót bẩn đó nó ờ, nó xây nó xây ờ, gọi là uh, nó xây không có đúng vị trí để mà nó thâu tiền nhiều thêm thì người ta gọi là bót bẩn là BOT đó thì mình thấy nó nó sai thì mình mình mình cũng chống tham nhũng để mà nghe theo lời của ông Nguyễn Phú Trọng rốt cuộc có phải là chị ờ, chị Huệ Như chị bị tù oan không tù oan mà 3 năm 3 tháng trời tổng cộng là 39 tháng mình thấy cái chế độ nó mang rợ không mà mình thấy một cái tên tổng bí thư mang rợ không đối với TV256 cái thằng này cái thằng mà Nguyễn Phú Trọng này đó là một cái thằng mang rợ nó rất là mang rợ nó đưa ra cái vấn đề người chống tham nhũng mà người ta cũng chống tham nhũng người dân cũng, cũng có quyền chống tham nhũng chứ thì nó lại bắt vô trong tù ở tù tới 39 tháng trong khi đó cái thằng Nguyễn Phú Trọng này nó là cái thằng tham nhũng gọc nó là cái thằng tham nhũng quyền lực là cái điều đó mình thấy rõ ràng nhất tham nhũng quyền lực làm sao khi nó đã làm hai nhiệm kỳ rồi thì lúc đó là nó đã nó đã lớn tuổi rồi nó xin gọi là thêm được làm thêm nửa nhiệm kỳ nữa nhiệm kỳ thứ hai đó nó làm thêm nửa nhiệm kỳ nữa mà lúc đó là gần 70 tuổi rồi thì người ta cũng cho nó làm nửa nhiệm kỳ mà khi nó làm hết hai nhiệm kỳ rồi đó nó lại đạp đạp điều lệ đảng điều lệ đảng gọi là ờ, tổng bí thư chỉ có làm được hai nhiệm kỳ liên tiếp là tối đa à, ờ, TV256 có đọc cái điều lệ đảng nó rõ ràng là như vậy thế mà nó dẫn gọi là điều lệ đảng còn đó chưa có sửa nó vẫn đạp điều lệ đảng nó làm thêm một nhiệm kỳ thứ ba nữa Vậy có phải là nó tham dũng quyền lực không? Mà tham dũng quyền lực đó là nó còn tác hại còn hơn gấp trăm lần tham nhũng tiền bạc nữa. Tại vì quyền lực nó đẻ ra tiền mà. Mà quyền lực là quyền lực này là tối cao, quyền lực của một ông vua. À, cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó. Thành ra TV256 gọi đó là thằng là vậy. Nó không xứng đáng gọi là ông thằng Nguyễn Phú Trọng mình nói là, mình gọi nó là thằng khỉ thằng khỉ Trường Sơn thằng thằng khỉ ờ, hang Bắc Bó đó. tại vì đó nó là nó sống ở Trường Sơn giống như sống ở trong rừng nữa nó đâu có hiểu về luật pháp đâu luật pháp người ta cho nó cái chỉ, chỉ điều lệ đảng chỉ có hai nhiệm kỳ à nó sẵn sàng nó đạp điều lợi đảng để mà làm ba nhiệm kỳ con nó phải là con, con khỉ không nó là con khỉ khỉ trường sơn thành ra nó đâu cần phải học luật con khỉ gì đâu đó là thằng nguyễn phú trọng đó mà nó làm trước mặt gọi là 5 triệu đảng viên của nó đó rồi ai làm gì nữa ai làm gì nó mình cũng thấy 5 ừ, triệu đảng viên cũng là những cái tên hèn nhát thôi đâu có dám nói gì nó quyền lực nó là là vô song mà đâu có ai mà nói là một ông vua mà. ông vua của chế độ phong kiến mà ai mà dám chống rồi nó chống nó đặng vô tù à biết bao nhiêu người gọi là nó thảy vô trong lò rồi đâu có ai mà dám chống nó nữa thì hôm nay đó nói thiệt thì TV thấy cái chị Huệ Như này rất xứng đáng gọi là với cái câu mà ngạn ngữ mà hồi nãy TV nói đó là kiến nghĩa bất vi vô dõng giả là mình thấy cái việc mà nghĩa khí việc đúng mình phải làm là chị hội như hội như này chỉ làm như vậy chỉ thấy đánh đánh thông dũng là đúng đấy, chỉ, chỉ theo nguyễn phú trọng nữa rồi bây giờ đó, sau 39 tháng ở trong tù, khi chợ trở ra ngoài này thì TV256 có liên lạc với cổ mới mới hôm qua thì cô hỏi TV hỏi tại sao cô cô đâu có sợ đâu thành ra chị đâu có sợ đâu thành ra chị livestream để mà kể về cái cảnh tù đầy ở ở trong nhà tù mà mà chị Huệ Như này đã ra được ba lần livestream như vậy rồi là có tập 1, tập 2, tập 3 ba tập ở trong kể chuyện trong tù thì TV256 có hỏi cô, chị Huệ Như rằng là à, chị có sợ không <laughs> chị nói sợ chứ sao, sao mà không sợ sợ nhưng mà thấy việc đúng nó phải làm Thấy không chị thì thấy cái người phụ nữ này rất là can đảm nên ra hôm nay nữa thì TV thấy cần phải phải phải phải làm cái clip này để mà giới thiệu cho quý anh chị em mà quý anh chị em chắc là biết rõ thì cô chị Huệ Như này tại vì cách đây là là, là trên 3 năm đó thì mình thấy cổ bị bắt trong tù thì mình cũng đau lòng lắm rất là đau lòng mình thử hỏi cái đất nước mình như vậy đó những người yêu nước đó bị bắt ở trong tù đó rồi chúng ta nghĩ như thế nào đâu phải là chỉ có một mình chị Huệ Như mà trong đó còn có Cấn Thị Thiêu rồi rồi có anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, rồi ờ, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Mỹ Tâm, rồi anh Dũng Vô Va, ờ, không thể tưởng tượng được hàng trăm tù nhân, hàng ngàn tù nhân mà đó là những người yêu nước. Thiệt tình đó, mình không thể hiểu nổi luôn tại vì sao cái đất nước mình đó người nào mà lên tiếng vì cái tấm lòng yêu nước của họ đều bị bắt bỏ vô trong tù mà cái chế độ này đó cứ đưa ra những cái điều luật gọi là uh, lưu manh những điều luật gọi là mơ hồ giống như cái điều luật mà 331 hoặc là điều luật 117 tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa rồi điều 109 uh, ờ, lật đổ chính quyền nhân dân điều 331 là cái điều mà tồi tệ nhất mà cả thế giới người ta lên án rồi anh không thể nào mà đặt luật gì mà quái đảng như vậy nữa lợi dụng lợi dụng hoặc là sử dụng nó cũng giống nhau thôi nó không phải là cái tội khi mà luật pháp nó có cái luật pháp đó thì mình có lợi dụng cái điều luật đó nó không có là cái tội lợi dụng điều này điều nọ nhờ có luật pháp thành ra người ta lợi dụng cái luật pháp đó để người ta bảo vệ bây giờ luật pháp nó có có cái quyền biểu tình thì người dân có quyền biểu tình người ta phải lợi dụng cái quyền đó để người ta tránh bị tù tội chứ không phải mình lợi dụng cái quyền đó đó là mình phải ở tù khi mà con người ta có cái quyền là người ta có cái quyền lợi dụng để mà để mà cho người ta chứ giống như hiến pháp điều 25 có cái quyền tự do ngôn luận có cái quyền tự do biểu tình thì người ta có quyền lợi dụng cái điều 25 đó để người ta xuống đường, người ta biểu tình. Cái chuyện đó không có ai mà bắt người ta được hết á. Tại sao cái điều 331 nó lại bỏ tù người ta về cái vấn đề mà lợi dụng? Có phải là cái luật pháp nó mang rợ không? Nó nó bỏ tù biết bao nhiêu người biết bao nhiêu người ở cái điều 331 rồi mà cả thế giới người ta lên án nó cũng vẫn tiếp tục nó sử dụng cái cái cái quyền cái cái điều 331 có phải là nhà nước này nó lợi dụng không nó lợi dụng điều 331 thì được để mới bắt người ta chính cái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa này nó lợi dụng điều 331 để mà nó bắt biết bao nhiêu người bỏ trong tù trong có phải điều, nó làm điều tồi bại không trong khi người dân thì không được lợi dụng người dân lợi dụng là nó bắt bỏ trong tù tù mà lợi dụng với sử dụng nó cũng giống nhau hết rồi nó đâu có khác gì đâu mình lợi dụng là mình làm cho mình để mình tránh bị tù tội mình phải lợi dụng cái luật pháp đó mình làm đúng cái luật pháp là những người lợi dụng đó là phải được gọi là uh, nhà nước hoặc là chính phủ gọi là uh, tuyên dương khen thưởng tại vì người ta lợi dụng người ta sử dụng luật pháp là những người đó tuân thủ tuân thủ luật pháp tuân thủ hiến pháp là mình phải tuyên dương người ta chứ không phải mình bắt người ta bỏ vô trong tù bỏ vô trong tù vậy là rất là mội rỡ, một cái đất nước mà bắt những người yêu nước bỏ vô trong tù hết thì làm sao cái đất nước phát triển được làm sao mà sánh cùng năm Châu được một cái đất nước mày mội rợ như vậy rồi làm sao mày chơi với ai thiệt đó đất nước mà mọi rợ đó đâu có chơi được với ai đâu mà người ta đã nói bao nhiêu rồi biết bao nhiêu người người ta đứng lên người ta nói rồi người ta đòi hỏi phải có nhân quyền những cái quyền mà là cơ bản của con người nhất là cái quyền tự do ngôn luận trong khi cái đất nước chưa có được cái quyền tự do ngôn luận nữa chưa có được quyền tự do biểu tình nữa mà hiến pháp ghi rành rành như vậy hiến pháp ghi rành rành là quyền tự do biểu tình năm ở điều 25 hiến pháp mà người ta ra biểu tình chống giặc tàu nó cũng bắt nó đạp vô mặt nó tôi có cái nhà nước mà mỗi rợ như vậy làm sao được nó làm gọi là toàn dân người là căm phẫn có tivi rất là căm phẫn những cái điều luật đó không thể chấp nhận được một người phụ nữ mà mà mà mà, mà rất là anh hùng như vậy kiếm ra một người phụ nữ giống như như chị Huệ Như đâu phải là dễ đâu mà bị ở tù 39 tháng rồi ra vẫn tiếp tục đấu tranh vẫn tiếp tục livestream để mà nói về cái chế độ mang rợ cái chế độ mà nhà tù mang rợ nhà tù cộng sản rất là mang rợ không có không có đủ nước lọc cho cho người tù nhân không có băng vệ sinh cho người phụ nữ quý vị nghe nè quý vị nghe cái cái cái cái cái, ờ, uh, cái clip 1 nha đó cái clip 1 uh, ờ, nhật ký trong tù tập 1 đó chị Huệ Như nói đó lâu lắm rồi lại uh, lấy lại tinh thần và sức khỏe lại được lên sóng để gặp với mọi người mọi người vào xem nhiều đi ạ để em chia sẻ cái uh, câu chuyện nhật ký trong tù nhật ký trong tù vui ơi là vui bởi vì là mình là người được uh, trải nghiệm thực tế uh, quá trình <clears throat> ở trong tù 39 tháng tất cả những cái uh, sự việc mà có lẽ là chỉ những người trong cuộc mới có thể là hiểu rõ nhất chứ ờ, không thể là à, nghe thì có thể là các bạn nghe rất là nhiều à, nhưng mà chắc là ừ, để được trải nghiệm và uh, chính xác nhất thì chỉ có những người trong cuộc thì sẽ nói một cách chính xác nhất về cái việc mà uh, như thế nào ở trong trại giam bởi vì là ở trên đất nước Việt Nam thì có rất nhiều rất nhiều những trại giam trại tạm giam và trại giam uh, thuộc về công an tỉnh công an tỉnh của các huyện các tỉnh này rồi lại uh, các hệ thống của cục C10 uh, ờ, và mình là người bị 39 tháng tù giam các bạn ạ nhưng mà mình uh, bị chuyển bốn nơi cơ cho nên là cái quá trình không nạn không chuyển người ta bốn nơi cái mà mình thấy nó cái nhà cầm quyền nó rất tồi bại là nó chuyển cái nơi chót là bảo đảm là nó chuyển còn xa hơn cái nơi quê nhà của mình nữa mình quê mình ở đâu thì nó giam ở đó đi nó chuyển xa lắc xa lơ à nó cố tình để mà nó làm hại người tù làm hại gia đình người tù phải tốn tiền nhiều để đi tâm nuôi phải vượt hàng hàng trăm cây số hàng ngàn cây số để mà để mà tiếp tế cho bà con thân nhân của mình đang bị ở trong tù có phải chế độ nó nó mội rỡ không mà nói mội rỡ rồi không thể tưởng tượng luôn đó tại sao mà cái chế độ nó như vậy mà nó vẫn còn tồn tại ở trên thế giới này nó vẫn còn tồn tại và nó vẫn cai trị người Việt Nam như vậy mình sự thật mình không hiểu luôn á có thể là cái chế độ nó quá tàn ác nó quá tàn ác tại vì đó nó có cái thằng gián điệp Hồ Chí Minh nó cai trị rồi nó vừa được dựng tượng rồi nó được tôn thờ bởi vì người dân Việt Nam mới khổ như vậy rồi nó sử dụng cái lá cờ phúc kiến của giặc Tàu để cho toàn dân Việt Nam coi giống như là cờ tổ quốc thành ra cái đất nước mình nó mới khổ đến ngày hôm nay đó là sự thật thật lịch sử mà mình cần cần phải giải mã đó. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu TV256 có đầy đủ bằng chứng và Hồ Chí Minh là cái thằng mà đem cái lá cờ Phúc Kiến để cho người dân Việt Nam tôn thờ làm cái cờ tổ quốc cái đó là sự thật như vậy đó rồi của mình nó cũng rất là gian nan tuy nhiên rằng là những cái trải nghiệm của mình thì cũng không hề nhỏ à, định với lại mọi người là đến hẹn với mọi người là 8 giờ tối nay tức là 20 giờ tối đấy thì mình sẽ lên sóng cùng mọi người nhưng mà buổi tối ở nhà mình thì mạng rất là kém thỉnh thoảng nó lại mất sóng cho nên là sẽ không lên được cùng với lại mọi người uh, trọn vẹn từ đầu đến cuối cho nên là mình uh, xin phép là được uh, uh, lên sớm một chút để có thời gian chia sẻ với mọi người hơn vì là bây giờ thì à, mọi người cũng à, chắc là đang giờ làm việc ở Việt Nam này và ở ờ, các nước khác thì nó cũng lệch múi giờ nhau nhưng tuy nhiên là sự chia sẻ của mình thì à, sẽ được các bạn ủng hộ chia sẻ đến để rộng rãi mọi người biết được cái sự thật trong các cái nhà tù ở Việt Nam và đặc biệt là những nhà nhà giam mà giam những phạm nhân nữ cũng nhiều người đang vào xem rồi nên là uh, trước tiên thì uh, để bắt đầu một cái câu chuyện rất là dài rất là sâu và rất là lâu như thế này thì à, mình sẽ có những cái lời cảm ơn đến với tất cả những anh em tù nhân lương tâm mà đang ở trong các trại tạm giam và vì sao mình phải đăng một cái đàn như thế này để mình nói mặc dù là đã rất là nhiều người khuyên mình là lên dừng lại lên dừng lại phải à, đảm bảo an toàn sức khỏe này đảm bảo tinh thần ờ, đảm bảo sức khỏe trước khi mà mình ờ, bắt đầu những cái buổi livestream mới để nói về chế độ trong các nhà tù cộng sản tuy nhiên rằng là mình không thể im lặng được các bạn ạ bởi vì là trong đấy còn rất nhiều người đang phải chịu tù này mà trước đấy họ lên tiếng rất nhiều cho mình đấy là anh lê dũng vô va này ờ, chị ờ, tâm dương nội này chị cấn thị thêu này bạn đỗ nam trung này rồi bạn trương châu hữu danh này còn còn rất nhiều những người nữa mọi người đang phải chịu cảnh tù đầy ở trong các cái nhà giam và nếu như mà người bên ngoài như mình được trải nghiệm như mình mà không lên tiếng không lên tiếng với cho để cho mọi người biết được cái sự khốn nạn ở trong các nhà tù như thế nào thì chắc chắn là những người trong đấy cực kỳ là khổ cực kỳ là vất vả vì sao mình an toàn được đến ngày hôm nay thì các bạn phải biết rằng công lao rất lớn rất lớn thuộc về những người vòng ngoài của mình đấy là anh Nguyễn Cường đấy là bạn Thu Thủy đấy là những anh em của Nam Định, đấy là anh em của Quảng Ninh, đấy là anh em của Hà Nội, của Thái Nguyên, của tất cả mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc lên tiếng để bảo vệ mình thì bản thân mình mới được an toàn đến như ngày hôm nay để ra có thể nói chuyện được với các bạn như thế nào. Chứ nếu không không có tiếng nói của những người bên ngoài thì chắc chắn bên trong mình gọi là một cá nhân nhỏ bé, chúng nó sẽ vùi dập mình và mình sẽ chết lúc nào không biết các bạn ạ cũng giống như những người khác em chào anh võ văn dũng chào tất cả mọi người đang xem nhé rất mong muốn là mọi người sẽ lan tỏa những cái chuyên mục này của quý vị thấy kinh hoàng không? nghe kinh hoàng luôn nghe vừa kinh hoàng mà vừa đau đớn nữa tại sao mà nó hành hạ con người như vậy nó hành hạ một phụ nữ như vậy đó anh dũng vơ va rồi hồi nãy có nói thêm rồi chị cấn thì theo rồi chị tâm dương nội nữa đó là những người mà mà chúng ta yêu mến nằm ở trong tù của mình để một là để lên án cái chế độ trong nhà tù của cục C10 quản lý của các trại giam trong công an các tỉnh quản lý hai nữa là để bảo vệ những tù nhân lương tâm họ đang cất tiếng nói bảo vệ cộng đồng và bây giờ cộng đồng mấy cái thằng công an ơi mày phải nghe đây mày nghe đi mày nghe dân mày nói nè mày nghe một người anh hùng nè tiếng để bảo vệ họ trong trại giam nhưng mình là bị chuyển bốn trại các bạn ạ trước tiên họ có sợ mày không họ có sợ mày không chị huệ như này có sợ mày không hả mấy thằng công an mấy thằng nguyễn phú trọng hả mấy thằng tàn ác với người dân mấy thằng phạm minh chính Mấy thằng đâu rồi? Mày nghe đi, mày nghe người dân nói mày nè. Tiên là bị bắt ở tạm giam ở công an huyện Sóc Sơn thì mình bị giam ở đấy mấy ngày. Sau đó mình bị chuyển lên trại giam số 1 của Bộ Công an mà thường gọi là Hỏa Lò đấy. Um, có một bạn là Đào Minh Hiển muốn lên tham gia cùng mình. Được rồi và một lát nữa thì mọi người cũng cứ gửi những cái um, um, muốn tham gia khách mời cùng mình nhé để chúng ta cùng chia sẻ rộng rãi cái việc này và chúng ta cũng đặt những câu hỏi để làm sao để tôi trả lời chân thực nhất để cho các bạn biết rõ về cái việc um, trong tù nó như thế nào tuy nhiên là trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi muốn nói với các bạn về nó sẽ có rất nhiều những cái tập tiếp theo nữa để mình nói sâu về từng nơi từng nơi một nhưng ngày hôm nay thì tôi xin nói về một uh, chủ đề cụ thể đó là cái ngày giam tôi đầu tiên ở công an huyện sóc sơn và công an huyện Sóc Sơn là người tôi tin chắc rằng là khi tôi công khai cái việc này lên cộng đồng mạng xã hội sẽ lên lên tiếng hỏi hộ tôi rằng là công an huyện Sóc Sơn đã ra được một cái văn bản gọi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam không có một cái hệ trong toàn hệ thống hành chính cũng như là hệ thống chính trị của Việt Nam chưa hề có một cái cơ quan nào mang tên là liên ngành nội chính thế mà cơ quan công an huyện sóc sơn đã ra hẳn được một văn bản thuộc liên ngành nội chính huyện sóc sơn để khởi ngày khởi tố tôi là ngày 11 và ngày 14 cơ quan liên ngành nội chính của cơ của huyện sóc sơn đã ra một cái quyết định chỉ định, định luôn đấy là án điểm mặc dù là chưa bắt tạm giam tôi chưa khởi chưa điều tra để biết là tôi có tội hay không Đấy nên là tôi muốn nói với các bạn rằng là chưa có điều tra, chưa có lệnh tòa án mà đã xem người ta, người ta là có tội rồi phải có bộ mũi rợ không sự vô pháp ở trên đất nước Việt Nam không có gì là không thể làm được cơ quan một cơ quan công an huyện nhưng mà họ sẵn sàng nghĩ ra một cái văn bản một văn bản mà chưa từng có trong hệ thống chính trị lẫn hệ thống hành chính của Việt Nam liên ngành nội chính liên ngành nội chính cái hệ thống nó nằm ở đâu mà nó có gọi là bắt giam người ta mà không cần bản án, không cần tòa án. Đấy là liên ngành nội chính đấy các bạn thử hỏi xem là họ kinh khủng như thế nào, họ sẵn sàng trà đạp lên pháp luật, miễn là bắt được người và nhốt con người này vào một chỗ để cho chúng ta yên tâm cướp bóc các cái BOT. Đấy chính vì những cái điều như thế mà tôi buộc phải là lên tiếng để đòi lại công bằng cho chính bản thân mình, đòi lại công bằng cho những người bạn của tôi đang ở trong tù và chính vì vậy thì tôi sẽ đăng đàn để bóc hết toàn bộ những cái gì tôi đã trải nghiệm trong tù những cái khó khăn những cái khốn nạn những cái cực khổ mà chúng tôi phải chịu trong suốt thời gian vừa qua không chỉ bản thân tôi bằng và còn rất nhiều những phạm nhân khác tại sao mà ở Việt Nam có rất nhiều phạm nhân và uh, chính như là cán bộ giáo dục của huyện của trại năm Nam Sơn ấy đã thông báo với chúng tôi rằng là một năm của riêng một trại giam Nam Sơn Nam Sơn Thanh Hóa trại giam số 5 ấy bên Ca Nam đã tiếp nhận khoảng tầm 1.300 phạm nhân, tức là một chính trị bất ổn và một xã hội bất ổn thì với nhiều đến phạm nhân phạm tội đến như thế các bạn ạ. À, ai muốn lên thì tôi sẽ mời mọi người lên để cùng đặt uh, câu hỏi với tôi nhé về uh, các cái vấn đề trong trại giam nhé. Trước tiên thì chúng ta chỉ nói về ở trại giam uh, đầu tiên tôi được trải nghiệm đấy là trại giam huyện Sóc Sơn, đã trại tạm giam công an huyện Sóc Sơn đấy nhé các bạn nhé. Còn uh, hỏa lò này, uh, Ninh Khánh này, và trại giam số 5 thì chúng ta sẽ chia sẻ dần dần trong các ờ, livestream tiếp theo rất mong là mọi người hãy cùng ờ, lên để ờ, bạn mời mọi người có thể là đặt cái này, này liệu cắt lão liệu bác trọng phạm quang đại liệu bác trọng ờ, mình thì thực ra mà nói đến giờ phút này thì mình vẫn đang là người chống tham nhũng các bạn ạ và chính rằng là cái hôm mà mình về đấy mình về à, địa phương ấy mình đến trình diễn à, trình diện với cơ quan công an địa phương ấy ở xã Vũ Vinh ấy thì à, cái bạn ở ở ở trại giam đấy ở ủy ban xã đấy là cái bạn công an viên mời mời mời anh lên tham gia cùng với em ạ sao không được nhỉ thực ra là dạo này mình cũng kém về trong cái vấn đề mình kém trong vấn đề công nghệ quá các bạn ạ về hơn một tháng rồi nhưng mà vấn đề công nghệ còn mù mờ lắm cho nên là cũng không gần như là không không không thông thạo lắm nên mọi người hết sức thông cảm từ từ nhé để cho mình ờ, tìm cách ừ, mời mọi người lên tham gia này nhưng mà chưa biết là mời như thế nào luôn ý về đầu óc trí nhớ quên hết luôn đấy à, ngày đầu tiên thì mình bị bắt hôm mà mình à, về trình diện địa phương đấy thì bạn ấy nói rằng là chị phải viết vào cái bản cam kết này này là tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh cái um, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách pháp luật của nhà nước thế mình trả lời luôn với bạn đấy rằng là em ạ chị luôn chấp hành nghiêm chỉnh và chị bị bắt oan mà chị chấp vì chị chấp hành quá chị chấp hành theo cái lời của ông trọng ấy cái ông mà cao nhất ở cái nước việt nam này này đấy thì ông tổng bí thư đấy ông kêu gọi quá lên nên là chị tin ông ấy quá tin quá nên là đi chống tham nhũng nên là mới bị bắt đấy chứ nếu mà chị không tin ấy mà chị không chống tham nhũng thì giờ chị cũng không thể viết cái bản này đâu cho nên em thông cảm chị không thể viết được bởi vì là chị trợ chị chị, chị um, chấp hành quá nên bị bắt thôi thế nên là em phải xem xét lại chị không biết đâu thế là cuối cùng là bạn ấy ờ, đành đưa mình một cái tờ giấy khác và mình viết rằng là tôi đã luôn chấp hành và tôi tiếp tục chấp hành và tôi vẫn tiếp tục chống tham nhũng các bạn ạ còn mặc dù là tin hay không thì chỉ trong lòng mình mới hiểu thôi vì nếu như mà tin quá thì đừng tin quá như tôi nhé các bạn nhé tin quá như tôi là đi tù đấy đấy nguy hiểm lắm tin vừa vừa thôi mà tin mà Nguyễn Phú Trọng đó đi tù đó chấp hành nghiêm chỉnh đó chống tham nhũng đó bị đi tù đó chứ độ mộ rỡ không để chống cỡ nào nó cũng bắt mình vô tù được là Ờ, nhìn thấy để đấy thôi chứ chống thật như tôi là đi tù đấy nên là các bạn cũng phải cũng phải uh, dè chừng vâng đúng rồi đi cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó đâu có vô đây mà nó nghe đâu mình chỉ mong rằng cái clip này đó đến tai Nguyễn Phú Trọng mà cái thằng khỉ đó mà nó đâu có thương dân nó thương dân là nó cho dân tự do dân chủ rồi để đâu có dân mà nghèo đói mà sống khổ sở với cái chủ nghĩa cộng sản này cái thằng đó là thằng tội ác nhất á thằng Nguyễn Phú Trọng là thằng tội ác nhất Việt Nam á dạ anh thi ờ, NH này ờ, tôi tin ông trọng mà cho nên là tôi chống tham nhũng và đến giờ tôi vẫn vẫn tin mặc dù là tôi bị đi tù lần một rồi thế nên là rất nhiều người muốn nói với tôi rằng là ờ, đừng nên đăng đàn livestream nữa vì trong lúc này là đang không không không không thể là an toàn cho tôi được nhưng tôi tin rằng là rồi đến một ngày nào đó đất nước cũng sẽ phải có sự thay đổi những người dám lên tiếng dám nói lên sự thật sẽ phải được bảo vệ an toàn thôi các bạn ạ chứ không thể như này mãi được thế thì tôi sẽ bắt đầu quay trở về cái câu chuyện ở công an huyện sóc sơn nha ngày 11 thì là khởi tố bắt giam tôi à khởi tố khởi tố bị can nhưng mà đến ngày 14 thì họ ra tức là lúc đấy chưa bắt tôi ngày tôi bị bắt ngày 16 mà đến ngày 14 thì họ bắt giam tôi à, ngày 16 bắt giam tôi thì ngày 14 là họ um, ra một cái văn bản gọi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam đấy là liên ngành nội chính đấy để ra một chỉ đạo rằng là đấy là án điểm và buộc là tôi đã thành là người có tội mặc dù là tôi chưa bị bắt giam tôi chưa bị điều tra gì cả nhưng đã là người có tội và cái tội đấy được định đoạt bằng cả tòa án viện kiểm sát và cơ quan công an chứ lúc đấy viện kiểm sát và tòa án đã tham gia vào quá trình tố tụng rồi các bạn ạ đấy là một cái điều mà gọi là án bỏ túi bắt buộc mày phải đi tù mày đã lên tiếng giống với lại BOT mà BOT đấy thuộc địa bàn của chúng ta nó nộp thuế cho chúng ta nó thu lại ngân sách để cho chúng ta và nó đưa những cái khoản tiền riêng cho những quan tham ở ở địa bàn tao thì chúng mày không được phép động vào nếu chúng mày động vào chúng ta bắt đi tù đấy là cái điều mà chúng nó muốn truyền tải đến với tôi chính vì thế mới có việc là luật sư Hà Vi Sơn vào để khuyên tôi nhận tội đấy những câu chuyện đấy nó còn rất dài tôi nói sau thế thì ngày đầu tiên tôi bị bắt vào vào trại tạm giam các bạn ạ tôi cũng là người can trường và tôi không biết sợ là gì <laughs> tôi ở, ở ở nhà cái gì thấy không một người phụ nữ can trường nữa thấy ờ, ờ, chị ta ờ, chị nói mà mình mình thấy mình muốn rớt nước mắt à làm gì mình kiếm được ừ, ừ, dễ kiếm được một người phụ nữ can trường như vậy mà nói thật bây giờ đó nhiều người phụ nữ can trường lắm tại vì họ chịu không nổi rồi nhà đấy thì uh, ra đến khỏi cửa thì tôi nhìn thấy rất là đông anh em xung quanh vây xung quanh rồi nên tôi cũng hô to và tôi không biết sợ là gì nhưng mà tôi đã bị chúng nó hai người phụ nữ hai bên kẹp vào nách và bịt vào mồm tôi và tát cả vào mồm tôi bịt chặt mồm tôi lại uh, làm hàn tôi không thể tức là tôi không biết là họ có cho cái gì vào miệng tôi hay không nhưng lúc đấy là hoàn tôi cứng luôn không thể nói được cái gì nữa và họ kéo tôi lên xe ô tô thì mồm tôi là cứng hết rồi không thể nói được một cái gì nữa tôi không thể đến được đến khi đến tận Ờ, đưa tôi về đến pháp vân ấy thì bắt đầu miệng tôi bắt đầu là hết cứng và tôi bắt đầu là tương tác và nói lại được những cái câu chuyện đối với người trên xe thế thì họ cho tôi là vào bệnh viện đa khoa của ừ, huyện sóc sơn để khám này khám sức khỏe về uh, siêu âm ổ bụng rồi uh, chụp tim mạch phổi rồi là đưa tôi về công an huyện thì uh, về lúc đấy là khoảng tầm 2 giờ 2 giờ sáng của ngày 17 thế thì uh, sau đấy thì chuyển tôi sang trại tạm giam uh, vào đấy thì các bạn không tưởng tượng được một cái phòng tối o mà mòn bé tí tí tí tí nó chỉ bé được khoảng độ bằng tức là các bạn cứ tưởng tượng là 60 phân uh, một cái 60 phân một cái bệ một cái bệ thì một cái phòng giam đấy được hai cái bệ như thế và một cái lối đi giữa mà chúng tôi ở trong tù thường hay gọi với nhau vâng chào tất cả mọi người nhé mọi người cố gắng là nghe tôi kể chuyện bởi gì là khi kể nó bị quấn theo ấy bị quấn đeo lên là sẽ không nói chuyện được với mọi người và tôi cũng đang nhìn vào màn hình nhưng mà sẽ không uh, sẽ không tương tác được nhiều với mọi người mà tôi chỉ kể câu chuyện thôi để các bạn có thể là chia sẻ chuyện việc như thế thế thì trong một cái phòng như thế thì trong một cái buồng giam như thế thì có hai cái bệ mỗi bệ là 60 phân uh, và dài là hơn một mét thì chúng tôi được tôi được ra, dạ, nhốt vào trong cái buồng giam như thế tối om các bạn ạ chuột bọ cứt rán rồi tất cả các thứ đều rất là tối om tất cả ánh điện nó chỉ chiếu từ bên ngoài vào thôi còn bên trong buồng giam là tối om mòm thế thì tôi rất là bị lạnh thế thì um, tôi có xin một cái chăn bảo là cho tôi xin một cái chăn thì họ ném vào cho tôi một cái chăn bông uh, đen xì chăn bông nhưng đen xì bẩn thì vô cùng luôn nhưng mà vì quá lạnh và mệt mỏi nên là tôi để gối đầu lên cái chăn đấy và nằm ngủ mặc dù là không ngủ được nhưng vẫn phải nằm ra để cho cơ thể nó đỡ mệt mỏi thế thì um, sau đấy thì hai ngày sau tôi không được phát kem đánh răng không được Ờ, bàn chải đánh răng không được khăn mặt không được mang những cái thứ đồ dùng cá nhân vào vì lúc bị bắt là tôi cũng không không biết để phải mang những cái gì vào đấy tôi cứ nghĩ đơn giản là vào đấy thì kiểu gì là mình cũng được phát những cái thứ đấy thôi thế nhưng mà khi vào đấy thì ờ, tôi đòi hỏi với lại trại giam rất nhiều lần bảo là cho tôi đánh răng cho tôi bàn chải đánh răng và kem đánh răng nhưng họ không cho cuối cùng là đến ngày thứ tư tôi không được đánh răng các bạn ạ cứ lấy nước vã vào một ít nước này vã vào mồm để rồi là mình tự lấy bốn ngày bốn ngày không được uh, kem đánh răng nữa khốn nạn không cái chế độ gì mà mỗi rợ gì hành hạ những người tù nhân như vậy tay mình bị kỳ răng lợi của mình để cho nó sạch sẽ à, đến ngày thứ tư thì công an huyện sóc sơn sang làm việc với tôi ngày thứ ba sáng ngày thứ ba thì tôi cũng nói rõ luôn là tôi không đi làm việc đâu bởi vì là bây giờ đến răng lợi tôi còn chưa được đánh mặt chưa được rửa tôi không thể đủ tỉnh táo để tôi làm việc được thế thì cái bạn đấy là bạn tuất thằng thằng thằng công an đấy tên là tuất thì ờ, có đi bảo với lại ờ, chỗ công an ừ, chỗ trại giam đấy chỗ bên uh, quản lý trại giam ấy là cho người đi mua bàn chải đánh răng với khăn mặt cho tôi thế thì lúc đấy tôi mới lên buồng để tôi đánh răng rửa mặt và tức là khoảng tầm 3 ngày trong cái ba ngày đấy thì các bạn không thể tưởng tượng được kinh khủng luôn như thế nào chế độ của trại các cái trại giam được quy định trong luật thi hành án hình sự năm 2018 nếu mà các bạn đọc thì thấy rằng ui dồi ôi chế độ vô cùng là nhân văn rất là quan tâm đến các tù nhân rất là quan tâm đến các phạm nhân và uh, bảo vệ cái quyền lợi của họ ấy, cũng như là cho họ ăn chế độ khá là tương đối là đầy đủ nhưng chỉ khi nào vào đến trại giam thì các bạn mới thấy rằng là nó kinh khủng như thế nào suốt bằng đấy thời gian tôi ở trong đấy họ chỉ cho tôi ăn có một chút cơm này một chút canh này ghê không trên giấy tờ thì nó khác trên giấy tờ thì là nhân văn lắm mà rốt cuộc nói một đàn mà làm một nẻo không à cái thằng Việt Cộng là nói một đàn là một nẻo và à, tôi thường họ gọi là các anh cho tôi em vi cá mập cả à? bởi vì sao những cái con cá nục mà ở Việt Nam mình hay bán ở ngoài chợ đấy ngoài chợ và không phải họ cho ăn cả một con cá nục đấy đâu con cá nục nó chỉ khoảng bằng hai đầu ngón tay như này các bạn nhá thì họ ấy những người bán cá họ sẽ chặt cái phần vây của họ phần, phần đuôi ấy, phần đuôi cá để vứt đi để cho con cá nó vuông vắn lại và nó không bị nhão giữa đấy thì công an huyện sóc sơn chỗ bên nhà tạm giam công an huyện sóc sơn họ nhặt những cái đấy về họ đun nấu lại nó... ghê không lấy mà vây cá vi cá rồi để cho người ta ăn dòng cái thứ đó nó tanh rình à cho ăn rồi ừ, bởi, bởi vì cô này ừ, chị, chị Huệ Như nói là cho ăn vi cá mập là gì Đóng lên và và à, họ đun lại và họ phát cho chúng tôi mỗi người được hai miếng bé đúng như thế này đó này các bạn này bé đúng bằng một nửa đầu ngón tay như này mà tôi cứ thường bảo với những người phạm nhân ở bên cạnh tôi họ cũng giam cùng nhưng mà họ ở cạnh buồng thôi tôi cứ gọi sang cho bảo các anh chị em ơi đây là họ cho mình ăn vây cá mập cả à? thế là tất cả mọi người đều cười lên bởi vì sao vì cười trong nước mắt các bạn ạ ôi đói khổ vô cùng luôn chỉ có tí cơm gọi là cơm cơm bằng những hạt gạo mà nó nở hết cỡ không còn một cái gì để nở hơn được nữa đấy và một ít nước canh nước canh rau bắp cải với lại là với lại là là uh, cá mập đấy thế nên là khi mà mình mới bị bắt vào thì cái tâm trạng của mình nó đang chưa được ổn định này cộng với lại những cái thứ mình ăn ở bên ngoài nó vẫn còn tích tụ ở trong cơ thể nên lúc đấy mình chưa thấy thèm và cũng chưa thấy đói mà nhưng mà cũng thấy ứa nước mắt ra vì sao nhìn lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái bát cơm tù tôi khóc tôi khóc kinh khủng các bạn khóc đến đỏ hết cả mắt lên ngày này qua ngày khác mà hai cái bạn ờ, cũng là tù ở đấy họ ấy ờ, làm công tác là ừ, là là dọn dẹp vệ sinh cho cho cho trại giam đấy họ ấy bảo là gọi tôi là huệ tóc huệ mắt đỏ bởi vì nhìn cái bát cơm tù không, không thể tưởng tượng ra được luôn nó chỉ có một cái bát tô như thế này này họ để vào cái cửa của trại giam đấy cửa cửa cửa cái buồng giam đấy họ đun qua vào và mình phải thò tay qua đấy để lấy các bạn cứ tưởng tượng những cái song song song như này này là chúng tôi phải thò tay và thò tay qua đấy để xin cơm như thế và họ đổ qua đấy như là đổ cho một con chó ăn ấy đấy các bạn cứ tưởng tượng nó là như thế đổ như như đổ như mình đổ cho con chó ăn ấy thì mình thò tay ra đấy để mình lấy cơm để lấy canh xong mình kéo vào mình kéo vào để mình Ừ, sinh hoạt ở trong đấy thế trong đấy thì ờ, nước nôi thì có một cái bể nhỏ như này luôn họ bơm nước vào đấy cho mình dùng bể nó chỉ bé bằng khoảng độ ờ, hai cái mặt ghế hai cái mặt ghế gỗ họ bơm nước vào đấy cho mình dùng thế thì um, trong suốt cái thời gian đấy thì mình được cái sự tức là bên ngoài là có hai bạn tù phục vụ cho cả một cái cơ quan công an đấy là họ làm dọn dẹp vệ sinh này rồi đi phát cơm cho các cái phạm nhân khác đấy thế thì hai cái bạn đấy lại bên ngoài rất may cho tôi là hai bạn đấy bên ngoài các bạn lại theo dõi cái quá trình đấu tranh của của tôi cùng với anh em ở BOT họ biết tôi thế thì ừ, thủy chị bị ở tạm, tạm giam là từ ngày thứ tư thứ năm bắt hôm đấy là thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ hai chiều thứ hai là họ cho chị đi lên đấy tức là 6 ngày trong cái quá trình đấy thì rất may rằng có hai cái bạn đấy bạn ấy giấu bạn giấu ít thức ăn của các bạn ấy đút qua cái lỗ của cái đấy các bạn cứ cho mình một ít thức ăn thế là thành ra là mình cứ có thứ để mình ăn nhá chứ còn nếu không thì tức là nhìn cái bát cơm tù đầu tiên rồi ôi tôi khóc tôi khóc đến cái mức độ là không thể tưởng tượng không cầm được nước mắt cứ nhìn thấy cái bát cơm tù là khóc bởi vì là sao cái con các bạn thừa biết là cái vây cá cái đuôi cá đuôi cá nục ở Việt Nam thì nó chỉ bé tí như thế này thôi mà nó cho hai cái viên đấy vào ở trong như hai viên bi ở trong cái bát cơm ui nhìn quá là buồn thảm luôn các bạn ạ kiên vàng thì tình đúng rồi à, trong khi đấy thì thủy ở bên ngoài là tiếp tế và cho tôi rất là nhiều rất là nhiều đồ uh, quần áo này rồi ấy nhưng họ đều bắt để dùng để hết bên ngoài và chỉ được mang một bộ quần áo vào trong để dùng thôi cho nên là um, về phía bên ngoài nhà mình thì các bạn phải biết là tôi có những người bạn cực kỳ cực kỳ không bao giờ tôi gọi là khắc cốt ghi tâm luôn đấy là em Trần Thu Thủy và anh Nguyễn Cường rồi tất cả tất cả những người khác nữa tôi không thể tưởng tượng tôi không thể kể hết được những cái mà tôi đang nghĩ trong lòng về những cái ân tình đấy bên ngoài thì mình rất là ok nhưng bên trong bản thân tôi không nhận được tôi có nhận được đâu mà bên ngoài có ok đến mấy đi chăng nữa thì bên trong vẫn là những người khổ uh, rất là vất vả các bạn ạ uh, đồ ăn thì không có rồi là đói này rồi là để đánh răng rửa mặt bốn ba ngày ngày thứ tư bắt đầu mới cho người ta đánh răng rửa mặt thì các bạn tưởng tượng là người có súng giống người nguyên thủy không đầu tóc rũ rượi ra tôi cũng không có cả dầu gội đầu không có một cái gì cả thế là may quá lại có một cái chị chị ấy bị là cũng án lừa đảo chị ấy ở trường đại học luật hà nội thế nhưng mà chị bị án lừa đảo thì bị giam ở trại giam hỏa lò nhưng mà do họ ấy nghi ngờ là có sự thông cung với lại một người cùng vụ cho nên là họ ấy chuyển chị về trại giam sóc sơn để chờ ngày xử thì chị lại gửi sang cho tôi là một ít uh, dầu gội này tức là họ tương trợ lẫn nhau trong tù là tương trợ lẫn nhau thế bắt đầu tôi đã có dầu gội để tôi gội không có một cái gì cả buồn thì tối om mòm mòm thế đến ngày thứ sáu thì tất cả anh em nhà mình ở dưới khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đến để đòi người ở cổng trại giam thì bắt đầu là họ sợ rằng là bên ngoài là ầm ĩ lên thì bên trong bản thân tôi sẽ bị tức là bị kích động từ phía bên ngoài họ lấy một cái tấm bạc thật là to họ che luôn vào cái cửa mà tôi nhìn ra ngoài đấy thành ra là tôi ở trong một buồng kín kín như bưng luôn không nhìn thấy một cái gì ngoài cái ánh điện ở ngoài hành lang hắt vào à, đúng rồi đấy ạ à, bạn trung hiếu nó hành cho con người bằng bằng thép cũng phải dùng ý chí chiến đấu thật là ác ôn tức là vào trong đấy bản thân mình là mất quyền công dân cứ coi là mình là một tội phạm đi đúng là một tội phạm mình là người mất quyền công dân nhưng mình còn quyền con người mình quyền được ăn uống sinh hoạt và tất cả mọi thứ nhưng mà gần như là những cái đấy đối với chúng nó không có một ý nghĩa gì cả tức là mày đã vào đấy là mày phải hoàn toàn theo ý chí của chúng nó và không bao giờ có quyền lên tiếng chính vì thế mà mình chỉ xin mỗi một cái bàn chải đánh răng cộng với kem đánh răng thôi thì cũng rất là khó khăn và đến mấy ngày sau mới có thể là là là là có được cái cái những cái thứ đơn giản nhất để dùng như vậy thế thì bây giờ uh, quay về cái chuyện là sinh hoạt thì uh, các bạn thừa biết rồi người phụ nữ đi tù thì nó còn khốn khổ hơn đàn ông rất là nhiều những bạn nam giới rất là nhiều vì chúng tôi là còn nhiều những cái mà ví dụ như là nói ra thì rất là chân thật nhưng mà đấy là những cái điều mà tối thiểu của cuộc sống mà chúng tôi vẫn bị những ngày tháng bị uh, đến ngày đến tháng của kinh nguyệt người phụ nữ này nhưng chúng tôi cũng không được cung cấp đầy đủ ngay lập tức những cái thứ để chúng tôi có thể dùng chính vì vậy mà các bạn không thể tưởng tượng những cái điều đấy mà nói ra thì vô cùng là xấu hổ xấu hổ với tất cả mọi người nhưng mà nó lại là sự thật mà tôi đã trải qua và đến lúc là có những lúc tôi phải hét lên rằng là nếu chúng mày không cho tao thì tao sẽ ném cái quần này của tao ra bên ngoài để cho chúng mày nhìn thấy rồi cuối cùng nó mới mang vào cho tôi được một gói băng vệ sinh đấy các bạn thấy là kinh khủng như thế nào chưa tức là lúc nào mình ở trong tình thể, thể trạng là muốn hết muốn muốn tức là muốn tống hết những cái gì ở trong người mình ra bởi vì là bị quá là áp bức đấy chào tất cả mọi người nhé có lẽ là em dung trần này dung trần có lên với chị tí không một người em mà ở trong trại cùng với mình cũng đã hết lòng với mình vì trong những ngày tháng mà mình ờ, thậm chí là không có cả tiền ăn luôn ấy mặc dù là em thu thủy gửi vào cho chị huệ như cực kỳ lắm tiền và ấy nhưng mà chị huệ như vẫn đói và hoàn đói bởi vì chị có được mua gì đâu chính những người em người anh người em người chị ở trong trại tạm giam đã kêu mang chị và giúp đỡ chị thì mới được như thế đấy chú Thủy nhá chứ những gì mà em gửi vào cho chị đều không không có tác dụng nhiều đối với lại cuộc sống của chị bằng những người mà đang sát cánh với chị ở trong trại tạm giam bởi vì là chúng nó chặn hết mà chặn hết luôn đấy em thu thủy còn nhắn này băng vệ sinh hàng tháng em mua cho chị một tháng bốn gói nhưng mà không hề được nhận đấy chính vì những cái điều đấy còn ở trong trại tạm giam thì các bạn biết rồi cái ghê không nó lại cướp hết rồi nó không cho người à, tù nhân nè bốt băng vệ sinh mà nó cướp hết thì nó cũng giá cả nó gấp trên trời nếu như bình thường đấy này các bạn này nhà tôi đang mua trưa nay tôi mua này một một kg quả cam như thế này nhá đấy bên ngoài mua giá là 10.000 đồng hôm nay tôi mua là giá 10.000 đồng cứ gọi lúc đắt nhất có thể lên đến 14.000 đồng đi nhưng ở trong trại giam nha chúng tôi không bao giờ mua được những quả cam như này nó có thể thối bên này này thủng bên này này bóp bên này này méo bên này này nhưng chúng tôi phải mua với giá gấp 4 lần bên này Trời còn nếu như mà một quả dưa hấu mà chúng tôi phải mua ấy thì chắc là các bạn không tưởng tượng được nó phải gấp đến 5 lần bình thường mua một quả dưa hấu khoảng tầm 3 cân ở bên ngoài thì à, cứ tính là 15 17 nghìn một cân đi thì có khoảng độ hơn 40 thì ở trong trại giam nó phải mua khoảng tầm hơn 100 trăm rưỡi đấy nó kinh khủng như thế cho nên là à, mọi người cũng có thể là tương tác cùng với em Dung Trần này là những người mà ở cùng với tôi là ở Dung Trần đang ở trên Facebook của tôi đây là ở hỏa lò cùng với tôi này suốt những ngày tháng như thế sau đó lại lên tiếp tiếp tục lên trại năm là cũng ở cùng với tôi đấy không nghe được rồi là thế nào nhỉ à, à Phạm Xuân Hùng đang hỏi là Hà Văn Nam và Đình Sang nghe thấy có đúng không thì mình không biết là Hà Văn Nam và Đình Sang ra thế nào nhưng Đình Sang bây giờ là cứ quay lại chửi tôi thôi nói rằng là tôi theo cờ vàng cờ đỏ gì đấy rồi là ba cọc ba que tôi bảo là mày cứ về đây mày hỏi ngay công an mày về đây mà mày nói tao ba cọc ba que thì có khi là công an thái bình sợ bắt mày luôn đấy vì chính mày là thằng đấy đấy chứ còn tôi thì nói thật người thật việc thật đông vinh vũ vinh vũ thư thái bình các bạn ạ tôi đấu tranh vì cái bot hút máu dân nếu như nói rằng là nếu như mà chúng tôi không lên tiếng chúng ta cứ im lặng lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống nói rằng là mình thánh thiện lắm mình đấu tranh thánh thiện lắm thì ai có thể thế giới này ai có thể là tưởng tượng được ở trên đất nước Việt Nam có hàng trăm cái BOT nó hút máu dân như thế nếu như không có người kêu gào lên cứ im lặng nói rằng là chúng ta phải nên lan tỏa thế này thế kia và không nên nói những cái đấy thế này thế nọ là tôi không đồng ý với quan điểm như thế quan điểm đấy nó chỉ đúng trong một thời điểm nhất định thôi còn nếu như mà chúng ta nhìn thấy cái sai chúng ta vẫn cứ im lặng chúng ta lan tỏa cái phần tốt đẹp của họ thì người dân Việt Nam này tôi tin chắc là họ sẽ ngủ mãi mãi ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy được để thấy được là cái đất nước Việt Nam nó đang ở mức độ như thế nào nó đang đê bối đến như ra làm sao chính vì điều đấy mà tôi phải lên tiếng mặc dù đang rất là mệt mới về này đầu óc thì gần như là răng rụng cả hàm luôn các bạn ạ lung lay sau khi tiêm đến mũi thứ hai thì tôi thấy là răng tôi gần như là không nhai được cơm nữa và chúng tôi bị tiêm bốn mũi rồi cho nên là không nhai được cơm nữa sau đấy thì uh, mắt thì mờ đầu thì đau như búa bổ trí nhớ thì bị lãng quên cho nên mọi người cũng phải hết sức thông cảm tôi có những lúc tôi hẹn như thế này nhưng mà lại không làm được cái việc như thế bởi vì là sức khỏe nó là không tốt thế thì bây giờ mọi người đã nghe thấy chưa ạ lúc nãy có người nói rằng là chưa nghe thấy bạn lê lan anh em đừng quan tâm đến mấy thứ cho sủa mà cứ tiếp tục chia sẻ đi vâng đấy tôi sẽ chia sẻ tiếp trong công an huyện sóc sơn thế thì khi mà em thu thủy này cùng với tất cả mọi người anh tất cả anh em nhà mình ấy lên cổng trại giam thì họ bịt kín tôi lại thế là thành tôi thành như người mắt mù luôn chỉ có nhìn thấy được khoảng tầm 2 mét thôi không thể nhìn thấy được cái gì hơn ngoài hành lang cả sau đấy thì à, sau đấy thì à, đến chiều thứ hai trưa thứ hai nó cho ăn cơm tôi ăn cơm xong thì à, trưa thứ hai nó cho tôi đi lên trại giam hỏa lò đấy thì làm thủ tục ở trại giam hỏa lò Ừ, từ khoảng tầm độ 3 giờ trên đường đi thì tôi còn nhớ nguyên là cái cái bạn mà đưa đưa đưa đưa tôi đi lên cái cái cái bạn công an mà đưa tôi đi lên chạy giam hỏa lò đấy có hỏi tôi rằng là ờ, Huệ uh, Như đi đánh BOT nhiều tiền thế cho anh em mấy triệu để ừ, để để uống uống nước dọc đường tôi là bây giờ bản thân tôi đi đi đánh BOT có phải vì tiền đâu thế còn nếu như mà anh muốn có tiền thì anh cho tôi mượn cái điện thoại tôi gọi về cho em tôi là bạn thủy đấy để tôi xin 3 triệu cho anh em uống nước thế là nghe đến bạn thủy cái sợ quá thế lại bảo là thế tôi không lấy tiền nữa đâu chứ nếu không thì nếu như người khác ấy bình thường như những người khác mà cứ một chuyến đi như thế là các bạn biết rồi công an sẽ ngồi với lại phạm nhân rằng là cho tí tiền uống nước thế là các bạn phạm nhân là sợ công an lại hỏi đã tí tiền đấy đấy là cái mánh khóe của bọn mà đưa tù đi để mà kiếm tiền đấy các bạn ạ còn nếu một cuộc điện thoại mà gọi về cho gia đình để xin tiền ấy lại là 500 500 nghìn cuộc điện thoại chơi hết máu luôn <laughs> bọn công an nó buồn cười lắm và tôi bây giờ tôi mời công an nếu có uh, ai mà đang xem chia sẻ với cho công an huyện sóc sơn họ nghe và nếu như mà mời được người lên đây làm chứng với tôi thì càng hay càng vui nó đói quá rồi nó cũng phải ăn nó không phải là câu chuyện tôi bịa ra mà câu chuyện có thật thật 100% với chính bản thân tôi người ta còn vòi tiền tiền tôi như thế mặc dù là khi nghe đến là à, tức là không phải là tôi gọi về gia đình mà gọi về cho anh cả nước đói cả mấy thằng công an cũng đói nữa chứ không phải là không vậy mà nó không thay đổi cái đất nước uh, tự do dân chủ là nó giàu có thôi chứ có cái gì đâu bao nhiêu quốc gia người ta giàu có là nhờ nhờ người ta dựa theo cái thể chế tự do dân chủ bỏ cái cộng sản vào sọt rác bỏ cái thằng hồ chí minh vào sọt rác bỏ cái thằng ờ, ờ, cờ đỏ sao vàng phúc kiến á cờ phúc kiến đó phải bỏ vào sọt rác tự nhiên cái đất nước giàu à cả đồng bào hải ngoại này 5.3 triệu nhớ nhớ 5.3 triệu người hải ngoại dư sức để mà giúp nước chỉ có cái cái cái cái tội cộng sản nó nó cai trị dân làm sao ai giúp được cộng sản mà nó cai trị dân rồi 5 triệu 5.3 triệu người đó đâu có cách nào mà giúp được chỉ có cái nước tự do dân chủ người dân mới giúp thôi người dân nữa là 5,3 triệu người ở hải ngoại này dư sức dư sức giúp đỡ rồi là 100 triệu người ở trong nước em đấu tranh ấy, thì bắt đầu là thôi chứ còn nếu như gọi về cho bố mẹ thì chắc sẽ xin 3 triệu để uống nước đấy kiểu như thế Đức Trung sao em biết rõ, rõ thế anh ơi vì là họ mời họ bảo em mà chính vì bạn mấy cái bạn mà đưa em đi lên hỏa lò đấy còn nói rõ mà nói là cho anh xin mấy triệu uống nước thì tôi ở đó tôi đưa điện thoại đây đưa điện thoại đây tôi tôi gọi về cho thủy tôi xin thế nhưng mà vì lúc đấy làm gì tôi đã gọi được về cho gia đình tôi có nhớ số điện thoại của ai ngoài bạn thủy đâu thế mà bây giờ gọi cho em thủy xin thì chúng nó lại sợ thế nên là chúng nó không dám lấy chứ còn nếu như mà là các phạm nhân khác thì các anh lại xin mấy triệu để uống nước đấy cứ như thế cứ như thế và một một tháng thì cho rất nhiều chuyến đi lên hỏa lò thì cứ mỗi tháng làm triệu hai triệu năm trăm rồi ờ, vài trăm thế là cộng vào chia nhau cũng được khối khối tức là ngoài tiền lương ra thì những cái tiền vớ vẩn đấy là cũng được khối khối sau đấy thì là uh, bán ờ, thức ăn trong trại bán bán đồ ăn thêm cho phạm nhân ấy giá cả trên trời một con gà mua ở ngoài giá khoảng độ ba trăm nghìn ví dụ như thế thế thì hai một cân một trăm hai mươi nghìn một kg thì ở trong đấy khoảng bán khoảng tầm hai trăm nghìn một kg thế thì rồi tất cả các giá cả nó đều như kiểu là trên trời ấy thì họ ăn ở tất cả rất là nhiều thứ tức là nó không chỉ là đồng lương đâu các bạn ạ mà nó còn những phụ kiện bên bên theo đấy bộ phận nào thì ăn bộ phận đấy rồi khi mà tôi vào tù ở trong hỏa lò ấy, thì tôi còn viết thêm nhiều thứ nữa cơ đấy là những cái việc mà chính cái đội điều tra những người mà bắt giam bạn ấy, nếu không phải là án như chúng tôi này này thì họ còn thậm chí là họ còn ra giá luôn với phạm nhân ra giá luôn là như thế này như thế kia bằng này tiền bằng này kia thì là chúng tôi sẽ để lại mức án như thế này thế kia đấy đấy là câu chuyện có thật mà tôi ở trong trại thì hỏa lò là một một năm liền 12 tháng ở một buồng giam là hơn 30 người thì tất cả mọi câu chuyện của chúng tôi về là đều được chia sẻ với nhau và tôi ở với cũng khá nhiều người nổi tiếng đấy tôi ở cũng khá với nhiều người nổi tiếng đấy trong đấy có cả cái bạn mà um, nữ đại gia bỏ ma túy và xem người tình đấy là cũng ở cùng với tôi sinh hoạt cùng với tôi rồi bạn đấy thì cũng mất vô vô số gọi là những đồng tiền cho bên công an ừ, gọi là chạy án đấy nhưng cũng không ăn thua thế còn lại là tôi ở cả với lại bà quy ừ, trong cái vụ gateway đấy chị quy đấy ừ, sao cách mời cứ xin tham gia xong tôi mời thì lại từ chối như nhỉ mọi người lên đi cho vui đặt câu hỏi đi để tôi trả lời nào Đỗ Hoàng Vũ em nói mà không có bằng chứng thì thế thì bây giờ em hỏi anh là bằng chứng ở đâu khi mà chúng em vào trại tạm tạm giam không có điện thoại không có cái máy ghi âm tôi quay hình chụp, uh, quay phim chụp ảnh gì thì làm sao chúng em có bằng chứng mà em chỉ nói đây là bằng chính trải nghiệm của em là cái anh công an đấy ừ, anh ấy hỏi em là đưa tiền cho anh ấy chứ em có nói là người khác đâu mà bảo là phải bằng chứng cái anh đấy anh hỏi em, em này này là đưa tiền cho anh để đi uống nước cho mấy người đi đưa đi ấy, là uống nước thế em hỏi là bao nhiêu rồi thì vậy như đi đấu tranh BOTT thế được lắm tiền cho 3 triệu thế em bảo là 3 triệu thì bây giờ phải gọi điện về nhà với xin được chứ làm gì em có 3 triệu để em có tiền mặt ở đây đâu mà em cho anh đấy là câu chuyện của em luôn chứ không phải câu chuyện của người khác đấy thế nên là đây đừng nói đến cái chuyện bằng chứng ở đây trong tù không có gì là bằng chứng mà em chỉ nói bằng cái trải nghiệm của chính bản thân em mắt nhìn thấy tai nghe thấy và trực tiếp mình phải làm như thế nên mọi người đừng nói ở đây đến chuyện là có bằng chứng hay không có bằng chứng nhé đúng bạn ờ, ngọc trần nói là người chứng bằng chứng là người thật việc thật tôi là người nhìn thấy tôi là người nghe thấy và tôi là người bị hành như thế cơ mà tôi đang nói với các bạn đây là bằng những cái trải nghiệm của bản thân không hề có thêm đắt vào một cái câu chuyện gì khác cả những gì tôi nghe thấy tôi sẽ nói ra bằng hết để cho các bạn thấy rằng là cái sự thật ở trong tù đấy nó như thế nào và bản thân tôi được được an toàn như ngày hôm nay là công của những ai đã đóng góp vào trong cái việc đấy đấy là việc tất cả những anh em tù nhân lúc chưa bị bắt lên tiếng ở tất cả các trang mạng lên tiếng ở trên cộng đồng uh, mạng trên trong Việt Nam và ngoài thế giới cộng với những người anh em trực tiếp thăm nuôi tiếp tế tôi như bạn Thu Thủy bạn anh Nguyên Cường anh em Nam Định và tất cả những người Quảng Ninh Hà Nội đấy là những người mà tôi phải trân trọng và là những người bảo vệ tôi ở vòng ngoài đúng rồi bạn à, có một bạn đang trả lời rằng là ông là Họ muốn bằng chứng bị vào tù mà trải nghiệm. Bởi vì chúng tôi vào tù như là một người nguyên thủy luôn các bạn ạ. Thậm chí đã, đã nói rồi là đến băng vệ sinh còn không có để dùng, còn phải gào thét lên nó mới cho được một cái. Thì lấy đâu ra để vào bằng chứng? Muốn cái gì có phải là muốn là có đâu. Muốn mua một cái cái cái cái những cái bạn nghiện ấy, các bạn nên muốn mua một gói thuốc lào ấy các bạn ạ, một gói thuốc lào nó chỉ bé bằng nắm nắm đấm này thôi để mà tung tung tung tung lên để cho nó rộng để cho nó nó nó sởi lên người ta gọi là sởi lên ấy thì phải mất 500 nghìn chứ không phải là 30 nghìn như bên ngoài đâu cho nên là ai muốn bằng chứng ấy, thì phải vào tù thì mới thấy là bằng chứng nó là như thế làm gì có bằng chứng ở đâu ra chúng tôi không có một cái gì trong tay hết ngoài con người bị hành hạ về thể xác và tinh thần lao động cực nhọc thế thôi còn ngoài ra không có một cái gì hết đấy là trong trại tạm giam thì uh, nó còn như thế bởi vì chúng tôi chưa phải đi lao động chứ còn mai mốt nếu như các bạn sẽ theo dõi dài dài những cái tập tiếp theo của tôi ấy, thì các bạn sẽ thấy là trong quá trình lao động trong quá trình sinh hoạt ở trong các cái trại giam mà khi đã thành án rồi thì nó còn kinh khủng hơn hơn hơn thế nữa rất nhiều thế thì um, khi mà tôi đòi hỏi nhiều quá ở trại giam uh, sóc sơn ấy thì họ vì để thấy là bên ngoài là bên ngoài anh em nhà mình quá là quan tâm đến cái vấn đề của tôi ở bên trong họ thấy là để ờ, để tôi ở đấy không an toàn thì họ đưa tôi về trong trại hỏa họ và cũng chính từ đấy thì việc bắt đầu ra mở ra cho tôi những cái con người mới suy nghĩ mới và cách nhìn mới về xã hội Việt Nam các bạn ạ một trại giam ở Hòa Lò lên sức chứa của nó lên đến 6.000 phạm nhân nhé thì các bạn biết ra vào liên tục chuyển án chuyển chuyển người hết án ra rồi lấy người bắt đầu bị bắt vào một năm cứ luân chuyển trong vòng 6.000 phạm nhân thì các bạn biết là một thủ đô có đến mấy trại giam như thế Sala này Văn Hòa này sẽ giờ rồi là Hòa Lò này rồi chưa kể những công an các huyện nữa các các quận huyện nữa thế thì các bạn biết là cái xã hội Việt Nam vô cùng là bất ổn cực kỳ là bất ổn bởi vì là chỉ có bất ổn thì mới sinh ra nhiều tội phạm như thế thôi chứ còn các nước mà người ta an sinh giáo dục tốt ấy người ta làm tốt cái vấn đề an sinh xã hội ấy thì ờ, sẽ chăng, chắc chắn là cái vấn đề tội phạm nó sẽ ít đi bởi vì là tôi vào tù tôi thấy tội phạm rất là buồn cười chỉ ăn cắp có một cái tí thì đi, đi ví dụ như là một cái um, ăn cướp có 500 nghìn ăn cướp có 500 nghìn bị tội cướp có 5 con nghìn mà bị 28 tháng tù giam và gia đình phải chạy hết hơn 100 triệu để chuyển về là 24 tháng tù giam đấy có những cái câu chuyện như thế thì chỉ có trong nhà tù ở Việt Nam mới có thôi tức là họ cứ bắt và quá trình chạy án là rất là dài đối với lại các cái phạm nhân mà bị bắt đấy muốn giảm án rồi thế nọ thế kia thì rất là rất là có nhiều cách để làm và um, chính vì thế mà tôi biết rằng là chị Cấn Thị Thêu đấy đã từng ở cái buồng giam của tôi trước trước khi mà tôi bị bắt vào đấy thì chị đã lên tiếng đấu tranh và chị đã khật một cán bộ quản giáo ở trại giam Hỏa Lò xuống làm một nhiệm vụ khác bởi vì là chị cũng bóc chân những cái sự thật như thế ở trong ở trong nhà tù và chị lên tiếng thế còn vấn đề thuốc men thì tôi ừ, ở ở trại giam uh, huyện đấy thì gần như là chúng tôi không được cung cấp tôi đau đầu mới bị bắt vào tôi khóc đến mức tôi đỏ hết cả mắt lên và tôi muốn là xin cái thuốc giảm đau ấy mặc dù là trong luật là có theo chỉ định của ừ, y tế đấy tức là người ta sẽ khám cán bộ y tế là người ta sẽ khám và người ta um, cho mình thuốc điều trị cho mình bằng những thuốc kể cả là thuốc ít nhất là ví dụ giảm đau là paracetamol hoặc cái gì đấy nhưng mà mình đau đầu đến bằng chết tức là cứ ôm đầu như thế này này các bạn này ôm đầu và lắc đầu như thế này thôi nhưng mà xin thuốc giảm đau không hề có họ không cho họ không cung cấp cho họ không cung cấp và nói như thế nào bảo là cho tôi đi khám để tôi đau đầu vì là lúc đấy mình mới bị bắt cơ thể mình nó đang bị suy nhược này xong suy nghĩ và mông lung nữa đầu lúc nào cũng như cố bổ luôn và nhà thì quay như trong chóng ấy nhưng mà không tài nào xin được một viên thuốc đấy là một cái điều mà cực kỳ cực kỳ là bất nhân trong cái các cái nhà tù mà không phải là chỉ trong trại, trại giam đâu nhá ở kể cả là giam hỏa lò hay là lên các trại như là linh khánh hay là trại giam số 5 cũng cũng tương tự như thế tức là chúng tôi thường hay nói đùa với nhau ấy, tù tù với nhau ấy, thường hay nói đùa gọi là đau đầu thì uống cloxid mà đau đít thì uống paracetamol tức là toàn chỉ định gọi là chỉ định ngược lại với lại với lại những cái bệnh mà chúng tôi đang có thôi thế nên là nó vô cùng là là nguy hiểm cho tính mạng của các các các phạm nhân và cũng như là những tù nhân lương tâm và chính vì vậy mà tôi mới liên hệ đến cái việc là bạn Trương Châu Hữu Danh này bây giờ cũng đang bị chuyển trại này anh Dũng Vô Va này chị Tâm Dương Nội này ờ, bạn ờ, Đoan Trang này rồi uh, bạn Hùng Giàn này rồi tất cả những anh em đang ở trong đấy mà nếu như không có không có những cái bảo vệ từ vòng ngoài như là Hùng Giàn đó có người vợ là bị mù mà giờ này cũng còn chưa thả nữa trời đất ơi có vợ có con mà à, anh hùng anh đâu có tội tội tình gì đâu mà bắt ảnh anh hùng gàn đó tội nghiệp không như là tôi ấy, như là những anh em bên ngoài bảo vệ cho tôi thì chắc chắn là đang gặp cực kỳ những khó khăn bởi vì là khi mà tôi bị bắt thì tôi lại có một cái hơn tất cả mọi người được cái ơn vệ hơn tất cả mọi người đấy là có vòng ngoài bảo vệ có tất cả những anh em đấu tranh tù nhân lương tâm hiện tại bây giờ đang ở trong các trại giam lên tiếng cho tôi nhưng khi mà họ bị bắt đồng loạt thì tất cả mọi người tự thân nhà ai người đấy lo người đấy làm sao còn ai lên tiếng được cho ai nữa bởi vì bắt đồng loạt một lúc hàng hai chục hơn hai chục con người như thế ba chục con người như thế thì không ai còn có thể đủ sức lo cho ai nữa nên là rất là nguy hiểm cho những người đang ở trong trại giam và thậm chí là tôi biết là chị chỗ chị cấn thị theo đấy uh, đang ở trại giam số 5 cùng với tôi nhưng mà hai chị em cũng không gặp được nhau bởi vì là nó cách hai chị em ở hai khu riêng biệt đấy nên là đi tù mọi người cứ bảo tôi là có người nói rằng là ừ, bạn cứ coi như đi tù như một thành tích nhưng không phải đâu chỉ có ai trải qua mới thấy rằng là những cái chấn động trong tâm lý chấn động trong sức khỏe tâm thần sức khỏe về ừ, thể chất của tôi là rất là lớn nhưng mà tất nhiên là bằng cái, cái nghị lực của bản thân ấy bằng cái bản lĩnh có thật của mình thì mình cũng không sợ mà bằng bất cứ giá nào và bằng bất cứ đưa rơi xuống đáy của cái khốn nặng nhất thì mình vẫn vững vàng mà bởi vì là sao bị tôi biết bản thân tôi biết huy động những cái nguồn lực từ những xung quanh mình ví dụ như là em thu thủy gửi vào cho tôi cực kỳ nhiều tiền rất lắm tiền và rất đầy đủ không thiếu một thứ gì nhưng tôi bị tao tỏa phong tỏa thậm chí đến bố tôi bố đẻ tôi vào đến vào đến cổng chạy giam số 5 còn đứng ngập nhìn cái cổng đấy mà khóc khóc vì nhớ con vì thương con vì không biết là con đang như thế nào rồi lại quay về chứ có được gặp tôi đâu thế nên là nếu như tôi không mạnh mẽ tôi không huy động được những người những phạm nhân xung quanh tôi yêu thương và bảo vệ tôi thì chắc chắn tôi không thể còn được đến như ngày hôm nay đấy chính vì những điều đấy mà tôi luôn luôn phải tri ân với họ và khi mà tối ngày hôm kia đấy tôi lên hà nội tất cả những chị em đã từng ở với tôi chị và em đã từng ở với tôi đều gọi điện đồng loạt bảo rằng là chị tối nay phải ở đây liên hoan với chúng em chúng em sẽ đón chị như một người bạn gọi là ừ, ừ, ừ, không thể quên được thế nên là buộc là tôi rất là bận nhưng là tôi vẫn phải ở lại cùng với các bạn để ờ, dự một cái ờ, buổi liên hoan nho nhỏ nhớ lại những cái kỷ niệm ở trong tù và mọi người cũng nói rằng là khi nào chị lại chia sẻ về trại năm hay là trại Ninh Khánh chúng em sẵn sàng làm bằng chứng làm bằng chứng sống luôn rằng là có việc chạy án như thế có việc chuyển đội như thế hết bằng lấy tiền có chuyện bán thuốc lào như thế có chuyện bán thuốc lá như thế có chuyện gọi phạm nhân lên để đặt chỗ nằm lấy bằng này tiền tất tất tất tuôn tính bằng tiền như thế đối với đối với phạm nhân thì chúng nó chúng tôi sẽ làm bằng chứng sống cho chị và chúng tôi sẽ lên cùng với cộng đồng mạng để chia sẻ với chị họ không ngại bên công an họ thua chúng ta là ở cái gì thì chúng ta đã có mạng xã hội và chúng ta công khai được những cái điều đấy đối với cái cộng đồng mạng đấy là một cái điều mà họ sợ nhất và chính vì thế mà họ luôn luôn ở trong trại giam họ luôn luôn tìm những cái quy trình để làm sao mà cứ hàng tuần hàng tháng mà nhất là đặc biệt là những cái chỗ của tôi nằm đấy là họ liên tục là vào kiểm tra và họ lục đới tung tất cả các đồ đạc của tôi lên để tìm xem là xem là tôi có giấu những cái gì tài liệu gì không đấy và còn rất nhiều rất sâu và rất lâu nữa thì các bạn cứ phải tưởng tượng rằng là nếu như ai đã bị bắt giam ở trại giam công an huyện sóc sơn đang theo dõi ở đây nhé thì kiểm chứng cho tôi rằng là chúng tôi ăn cơm bằng nước canh và đuôi cá đuôi cá nục bé bằng một nửa ngón tay này trong mỗi bữa ăn chứ không hề được thịt hay cá như mọi người tưởng động tượng đâu còn những trại giam ở, ở các tỉnh ấy thì ờ, tôi cũng được tham khảo rất là nhiều các bạn đưa lên ấy trại giam Quý Cao của Thanh Hóa còn kinh khủng hơn nữa cơ và sẽ là một chuyên mục khác tôi sẽ nói về cái trại giam Quý Cao của tỉnh Thanh Hóa kinh khủng như thế nào để cho các bạn biết nhất họ ăn tiền như thế nào ra làm sao và tôi rất mong là sau cái livestream này thì sẽ các bạn sẽ lan tỏa lan tỏa thật nhiều để cho bên công an họ sẽ vào kiểm chứng với tôi xem là tôi nói thật hay là nói nói không đúng bôi nhọ ngành công an và tôi biết rằng là chính trong ngành công an họ cũng có những cái bất mãn mà họ cũng có vì là người này thì ở cái bộ phận này thì ăn được nhiều này người kia ở bộ phận kia không ăn được nhiều này không không có gì để à, à, để để để làm tiền của phạm nhân này thì họ có sự bất mãn với nhau và họ cũng chính họ cũng lại đấu tố nhau chính vì thế mà mọi người rằng là mọi người hãy chia sẻ cái nhật ký trong tù này nó là một cái bằng chứng thật bởi vì là chính là tôi là nhân chứng sống tôi đã chịu những gì đã qua thì các bạn hãy cứ tin rằng là những người nói thật thì luôn luôn là sự thật Huyền Lạc Cốt mời em Huyền La Cốt lên làm ờ, bằng chứng cho chị tí nhỉ <laughs> em Huyền La Cốt thì ờ, tôi xin giới thiệu với các bạn trên kênh của tôi đang có bạn Huyền La Cốt đang tham gia này bạn ấy ờ, cũng là một phạm nhân ở trong trại giam số 5 tất nhiên là tuổi trẻ có một chút bồng bột và đã bị kéo lê trên dọc đường khi không nhận tội nhưng vẫn bị bắt phải buộc vào vào trại năm. thế thì bạn ấy cũng là một người rất là rất là ok khi mà giúp đỡ chị Vệ Như và cũng chính vì giúp đỡ của chị Vệ Như và chính vì giúp đỡ cho chị Huệ Như những cái việc mà không ai làm được như thế nên là bạn ấy đã bị liên lụy thế và bây giờ bạn ấy cũng là người rất dám nói thôi cũng nói rằng là chị cứ yên tâm nếu như mà cần xác minh cái gì em cũng sẵn sàng xác minh đấy anh Nguyễn Cường của nói chính xác nhé không thêm đến anh ơi thêm đến là gì cái câu chuyện mà nói thật đây nó đã nó đã đủ để để cho mọi người tức là chỉ cần một câu chuyện có thật thôi cũng đã đủ để cho mọi người thấy rằng là nó kinh khủng như thế nào rồi cần gì phải thêm đến chỉ cần cái chuyện là một ờ, theo luật thi hành án hình sự là một tháng chúng tôi được ăn một kg thịt một kg cá và trong khi đấy chúng tôi ăn 6 ngày ở đấy tôi không được một miếng thịt nào tôi chỉ được một cái vây cá đuôi cá nục người ta gọi là mà chúng tôi gọi đùa là vây cá mập đấy thì đã là đủ là mọi người thấy rằng nó kinh khủng như thế nào rồi chứ chưa nói đến các vấn đề sâu hơn nữa thì cần gì phải nói được thêm đâu không cần phải nói thêm luôn anh Nguyễn Cường nhá anh cứ yên tâm điều đấy bạn Mỹ Mập này cũng đang xem này có rất nhiều người bạn đã từng đã từng sát cánh với tôi trong các trại giam thì sẽ hiểu được là tất cả những chuyện tôi đưa ra đều là sự thật và khi mà tôi đã dám công khai cái việc này thì tôi phải cam đoan với các bạn rằng là 100% là sự thật bởi vì là tránh cho cái việc mà mọi người nói rằng là vu khống đấy chào em đang trả lời bình luận của huệ chào tất cả mọi người nhá đây là một người ờ, người em mà cũng ờ, ở cùng với tôi ở trong trại năm này em ấy cũng sẵn sàng làm bằng chứng luôn cho tôi trong cái việc là những lời nói của tôi có phải là sự thật hay không này quên đây, đấy rồi đấy mọi người cùng tham gia đi đấy rồi nó tham gia từ vừa nãy rồi yên tâm 500 chị em chạy năm có mặt hết đầy đủ hết không cần phải thêm nếm mà chỉ cần nói thôi đã thấy dùng mình rồi các bạn ạ à. Mà em, chia sẻ đi em ờ, có thể tự nhiên chia sẻ trên diễn đàn của chị chia nhiều rồi chia từ vừa nãy rồi không ý là em có chia sẻ kiểu... cái cảm xúc suy nghĩ của em ấy có thể không Em có thể là chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của em này Rồi là những cái trải nghiệm của các em ở trong trại để cho mọi người cùng nghe này Để khỏi nói rằng là chị Huệ Như đang ờ, đang có cái vấn đề thao túng về cái suy nghĩ của mọi người ấy Suy nghĩ về một cái chế độ ờ, chế độ nhà tù rất là bất nhân ấy Chắc là là ở bên đấy mạng đang kém đúng không các em đang ngoài đường hả <laughs> em uh, em ờ, thanh này và em uh, La Cốt là uh, có thể chia sẻ đi bởi vì là sẽ đang rất là nhiều người muốn nghe các em nói này anh Vi có mập anh Vi có mập để chia sẻ cái hình ảnh của mình ờ, mạng đang kém là chị cho các em xuống nhá một ngày nào đấy lúc nào đấy mà mạng thoải mái nhất mà rộng rãi nhất mà ừ, có thể là mạnh mẽ nhất thì chị sẽ đưa các em lên bốn nhân chứng rồi mà đấy rồi đấy rồi bốn nhân chứng trong tù chắc là các bạn là ngoài đường là bảy ngày sáng thế này cà phê đi chị ơi Hãy subscribe Ô đâu đâu đây em đi ra Đây nó có giận anh đâu Đấy Rồi, ờ, tôi chỉ cần đưa hai hình ảnh hai bạn ấy lên là các bạn sẽ thấy rằng là những lời tôi nói là là là là sự thật và tôi sẵn sàng có những người kiểm chứng cho tôi để cho đến cộng đồng trong nước và quốc tế đều biết về cái sự thật như thế họ các bạn ấy đã từng bị bị tức là đi tù nhưng người ta cũng không ngần ngại chia sẻ cái hình ảnh thật của người ta lên để cho mọi người biết rằng là vì chính vì là họ rất là bức xúc thì họ mới phải công khai cái danh tính của họ ấy, cộng với lại là cái gương mặt thật của họ trên cộng đồng mạng bởi vì họ hầu hết là người ta thường nói rằng là đi tù về là phải giấu mặt đặt tên không thể để cho ai biết rằng là mình đi tù về cả nhưng người ta đã dám công khai như thế rằng là thì cái uất tức ở trong người của người ta trong mỗi con người này nó là rất lớn rất lớn thì người ta mới dám công khai như thế bởi vì là mạng của mình có phải là một một người xem đâu hàng trăm hàng nghìn người xem và chia sẻ rất rộng rãi trên thế giới thế cho nên là các bạn ấy đã không không không ngần ngại để chia sẻ cái hình ảnh như thế thì uh, mọi người thấy rằng là cái sự kiểm chứng của mình là mình đã phải chuẩn bị hết tất, tất cả mọi vấn đề để cho khi lời nói của mình lên là phải có đúng sự thật và không để chối cãi được chính vì thế là mình đã lên một cái tắt tắt tút rằng rằng là cục C10 bố trí những những người ở trong trại giam lên đối chứng với tôi cứ lên đối chứng với tôi đi xem là sự thật nó có phải là như thế không nếu như các ông nói rằng là các ông uh, ngon lành lắm các ông của này nọ lắm các ông đảm bảo đúng quy trình lắm uh, đúng đường lối pháp luật của nhà nước lắm thì các ông cứ lên đối chứng với tôi cho rằng là tôi đang vu khống các ông đi nhưng đây là những trải nghiệm của tôi có thật đấy nói về rau muống à lại thêm rau muống không phải đâu nói về rau muống thì lại phải cả một chuyên mục khác luôn đấy các bạn ạ bởi vì rau muống nó dài lắm nó dài như là cái dây thừng luôn đấy lại phải cả một cái chuyên mục khác cho nên là rất mong là mọi người là uh, chia sẻ rộng rãi để xong uh, hôm nay chỉ là bước khởi đầu thôi sau đấy thì uh, tôi sẽ hàng ngày tôi sẽ cập nhật những cái phần 1 tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 cho đến tận khi nào mà hết à, <laughs> bò rát vàng thì chỉ có gọi là bộ trưởng bộ công an có thể dùng được thôi chứ chúng tôi là tù thì làm sao mà được bộ trưởng bộ công an người ta nắm trong tay hàng bao nhiêu phạm nhân thì người ta mới có thể ăn được bò sắt vàng chứ bạn lê lê đấy thế nên là rất mong là uh, sau cái livestream này của tôi thì tôi nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cục C10 để uh, các anh có thể là uh, vào kiểm tra tất cả các trại giam mà tôi đã nói đấy rồi những trại giam mà tôi chưa nói đến uh, để các anh kiểm tra xem là kiểm chứng xem là lời nói của tôi có thật hay không thế thì nhà bản thân nhà tôi đây này ông chú tôi ông chú luôn đấy chú rất gần luôn Ờ, nhà ngay sát nhà này và lại là người họ hàng gọi là thân thiết ừ, lúc nào cũng phải gọi bố tôi là anh và tất cả mọi việc thì ờ, đều là do bố tôi sắp xếp đấy chú ấy đang là ở trước chú ấy là ở uh, trước cũng là một lãnh đạo ở trong um, uh, gì nhỉ trước là một lãnh đạo ở trong uh, bộ tư lệnh cảnh vệ và bây giờ chuyển sang là uh, cán bộ tổ chức của khu vực tây bắc ngành công an ấy. chú ấy còn nói với tôi rằng là mày nói thế nào ấy chứ chúng tao ờ, đi vào các trại giam nhá toàn thấy họ nói toàn thấy phạm nhân họ đang làm trực tiếp đây này chúng ta vào tận nơi chúng ta hỏi rồi ờ, là thế ở đây làm ở đây có được tiền không rồi có bị lao động vất vả không phạm nhân ở đấy toàn trả lời rằng là à, làm đây được vừa được tiền lại vừa được uh, tức là đúng mức đúng cái lệ năng lực và và ấy chúng tôi được học nghề và chú ơi đấy là cháu biết rồi đấy là những đứa mà được ờ, cử ra để trả lời các chú đấy chứ còn những người mà trả lời thật như cháu này này ngày nào có đoàn kiểm tra nó xách hai tay hai bên bê vào một chỗ nó cấp làm gì có chuyện nó ra gặp được các chú đấy uh, anh Ngô Quang Nghị bị ăn chặn cả cái băng vệ sinh tất cả mọi thứ đều bị ăn chặn nhá thế nên rất mong là mọi người ờ, cố gắng chia sẻ để mỗi ngày mỗi ngày chúng ta chia sẻ thêm một cái câu chuyện ở trong tù để cho đến tai được cục C10 để cho họ ấy phải có những cái chấn chỉnh lại trong cái hoạt động và quản lý trại giam nhá mong mọi người là chia sẻ còn uh, câu chuyện của tôi hôm nay thì chỉ dừng ở đây thôi rất mong mọi người là sẽ vào trang uh, youtube của tôi ấy trang vâng youtube tên là vậy như để uh, chúng ta tôi sẽ up những cái này lên đấy để cho các bạn theo dõi cho nó tiện bởi vì là lúc nào tùy theo sức khỏe của tôi lúc nào thì thì uh, khỏe thì tôi sẽ livestream còn có khi là hẹn với các bạn livestream trực tiếp nhưng mà đến khi rồi lại vì sức khỏe thế này thế kia tôi không thể làm được ấy thì nó sẽ trở thành là uh, không đúng với lời hứa với lại uh, cộng đồng mạng cho nên rất mong mọi người là vào kênh youtube để nghe cho nó chủ động và tôi sẽ chia sẻ hàng ngày về cái nhật ký trong tù và còn rất nhiều điều hay mà các bạn ạ chỉ có ở trong những trại tạm giam rồi cả vấn đề là phạm nhân sinh hoạt như thế nào trong quan hệ tình cảm trong cái vấn đề nhu cầu sinh lý trong cái vấn đề ăn uống nhiều nhiều nhiều nhiều lắm và chỉ có là mất tiếng rồi cũng có thể bởi vì là uh, mạng của tôi là cũng kém đấy rất mong là mọi người chú ý nhá và uh, theo dõi cái kênh youtube của vệ như để cho chủ động trong cái việc là tôi đưa thông tin nhá rất mong mọi người ủng hộ và chia sẻ ạ xin chào và hẹn gặp toàn là láo láo không à, cái chế độ mụ rợ thì toàn là láo không à. bây giờ bây giờ cho quý vị coi cái coi cái này nhé à, xin lỗi à, để coi phải tại江西共同的并购我们中央苏区，全国的公共大众每天、每小时、每一秒钟都在要挟斗争着。để để để chút xíu nữa phải cho coi cái này mới được để cho coi coi cái lá cờ phúc kiến nè à mà tại sao ờ, không có không có đưa nó lên được ha đây được rồi đó đưa Thầy lên vấn đề kinh của mình không nhân không chi chiến lược của chúng ta đâu mấy thiên mấy giáo sư 每一秒钟都在要挟斗争着，因此党号召你们。Đó, quý vị thấy ờ, rõ ràng là cái lá cờ Phúc Kiến không? Lá cờ Phúc Kiến có chữ Tàu đàng hoàng đây nè. Đó, có chữ Tàu rồi có cái cờ đỏ, ờ, có cái búa liềm đây nè cờ đỏ sao vàng nè thấy không cái nguồn gốc của lá cờ đỏ sao vàng nó là nó từ nó phát nguồn từ tỉnh Phúc Kiến người ta họ dùng rồi là họ 1933 họ dùng rồi mình đi bởi vì Hồ Chí Minh mới đưa ra làm cái cái lá cờ tổ quốc Việt Nam không biết quý vị thấy nhục nhã không chứ TV256 nhìn cái này thấy nhục nhã vô cùng luôn không thể nào mà TV256 mà chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng là cái cờ tổ quốc của mình đó, đó bởi vì nước mình mới bị mất nước mình mới đau khổ cho đến ngày hôm nay quý vị có rõ đi cái nguồn gốc nó cũng là từ từ lá cờ đỏ sao vàng của phúc kiến thôi đâu có chạy chối gì được rồi sau này mới sửa thành cái cái mới đầu nó dùng cái cờ ờ, đỏ sao vàng mập rồi bây giờ nó dùng cái cờ đỏ sao vàng ốm thôi đâu có khác gì đâu phải chiến sĩ cùng cùng cùng cùng cùng cùng cùng cùng cùng cùng cùng cùng bây giờ thì ờ, sẵn đây thì ờ, TV cho quý vị coi ờ, để coi coi mấy cái tù nhân đây nè mình muốn cho quý quý vị coi cái tù nhân thôi à, để coi nè đưa mấy cái hình ảnh của những tù nhân chính trị đó mà rồi mình làm uh, mấy cái hình mà tù nhân chính trị mình làm đây nè đây nè đó đây là những hình ảnh tù nhân chính trị mà mình làm ra là cho quý vị thấy đây là hình ảnh tù nhân chính trị đó Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha Chúc quý anh chị một ngày à, vui vẻ nha Rồi